Rồi, đang làm gì đấy? Đi uống rượu Rồi Không muốn nói gì hết, tôi đang edit dở video Thôi để mai làm edit video đỉnh để sang Hollywood làm đạo diễn không? Chú triệu đi Đã bỏ không là không, khi nào edit xong video thì đi nhé Ăn vâng, con chó này, mày dám cãi cụ à? Rồi Xin chào các bạn, mình là Lương MV đây Thực ra thì mình không có anh em sinh đôi đâu Thực chất đây là một cái phiên bản mà mình đã edit để phân thân trong video Đó, mình mới là bản chính nhé và mình đã sử dụng phần mềm DaVinci Resolve Free để làm cái hiệu ứng này nhé trên thực tế các bạn đã xem cái hiệu ứng này từ rất nhiều từ phim ờ, Tây Du Ký là cái thời kỳ đầu tiên sử dụng để phân thân tôn độ không ra thì thời đấy là kỹ xảo nó đang còn chưa tiên tiến cho lắm và trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đơn giản nhất để phân thân trong video nhé để tạo ra một phiên bản nữa một nhân vật nữa giống cho mình có thể thực hiện được cho các bạn trong rất nhiều project ví dụ như một project này mình mới làm về một mv về thành phố tâm điệp Top City, Top City, Top City. mình phân thân ờ, toco ra làm ờ, ba phiên bản khác nhau bạn có thể xem ở video này edit đó chắc chỉ trong khoảng 1 đến 2 phút thôi bởi vì đây là cách đơn giản nhất chúng ta có thể làm được nếu setup đầy đủ ánh sáng chúng ta hoàn toàn có thể làm được rất là nhanh để tránh sai lầm thì mình vừa edit vừa làm và mình sẽ đưa ra những cái góc máy quan trọng để chúng ta lưu ý trước khi bấm vào một nút quay nhé hiện tại bây giờ đang là 8 giờ là một thời điểm buổi tối là rất lý tưởng để làm những cái video dạng phân thân như thế này ở trong nhà chúng ta làm cái video này mở ban ngày ấy, thì những nguồn sáng khác nó sẽ tác động vào làm ảnh hưởng đến khung hình và buổi tối sẽ không có một nguồn sáng nào can thiệp vào chỉ có nguồn sáng từ những thiết bị ở trong nhà mà thôi và dĩ nhiên cái video mình quay Toco đó phân thân đó ở ngoài trời và dĩ nhiên khi phân thân ở ngoài trời những cái kỹ thuật nó sẽ khó hơn khá là nhiều bởi vì ở ngoài trời chúng ta quay lúc này và quay lúc kia ánh sáng nó sẽ không khớp giữa hai phân cảnh thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn phân thân ở trong nhà đơn giản nhất đã. Và vâng, trong cái video này mình sẽ quay làm hai cái đoạn video khác nhau. Một cái đoạn video là mình sẽ là một nhân vật đang mời bản thân mình đi uống rượu. Mình có hai cái khía cạnh đấy mình là một người chơi ra chơi và làm ra làm. Và cái nhân vật vừa bước từ bên ngoài cửa này vào này, đây mình có thể replay lại phân thân luôn cho các bạn xem Thấy nhá. Nào. Đó, cái nhân vật này freeze dừng không hình. Đó như các bạn thấy nhân vật này đang bắt đầu ló đầu vào đúng không? đó chính chỉ là một phiên bản của mình thôi được phân thân ra và cái phiên bản này mình sẽ quay từ đầu đến cuối cái phiên bản đấy trước những cái lời thoại mình sẽ viết lên máy tính như thế này và mình căn khoảng thời gian sau đó mình sẽ cho cái nhân vật ở ngoài cửa vào nói trước và mình nhân vật đang ngồi máy tính edit video này là sẽ là nhân vật nói sau với những youtuber vlogger mà làm những cái video dạng một mình giống như mình như này thì người ta hay sử dụng cái kỹ thuật phân thân này và lưu ý đầu tiên khi các bạn trước khi bấm một cái nút quay thì các bạn nên nhớ là các bạn phải tưởng tượng ra đúng là có một người đang ngồi hoặc đang đứng ở vị trí đó để các bạn nhập tâm hóa thân vào nhân vật lưu ý thứ hai các bạn phải xây dựng một cái ranh giới giữa hai nhân vật chưa không được để nhân vật hai nhân vật chạm vào nhau ranh giới của mình ở đây chính là một cái laptop đây Đây đang để laptop ở cạnh bàn và cái cạnh này nó chính là cái ranh giới mà hai nhân vật sẽ không thể chạm đến nhau được nếu mà hai nhân vật vượt qua ranh giới thì khung hình nó sẽ bị lệch lạc và cái quy ước của chúng ta nó sẽ bị đảo lộn sẽ phải mất rất nhiều công sức để edit sau đó các bạn hãy nhớ để lại một cái ranh giới hoặc chúng ta có thể sử dụng ờ, một cái hộp trà của mình như thế này ở đây chẳng hạn làm cái ranh giới phân chia giữa hai nhân vật để chúng ta chỉ được làm những công việc ở bên này và bên kia thôi khi cắt ghép edit bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với cái việc mà hai nhân vật nó lớn sang nhau thậm chí chúng ta phải quay lại toàn bộ shot đó setup máy quay setup máy quay các bạn nên giữ máy quay trên khung hình như thế này và khi bấm nút quay các bạn không được để camera cử động lý do vì sao thì mình sẽ nói trong quá trình edit video nhé còn bây giờ chúng ta cùng vào phần mềm DaVinci Resolve mình sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp edit như các bạn thấy thì đây là giao diện chính của cái video ở đầu cái clip của mình mình sẽ xóa đi những cái đoạn mình đã edit và edit lại từ đầu để cho các bạn có thể hình dung và làm theo nhé nên mình sẽ xóa đi đây là hai cái đoạn video mình đã quay xong và mình đưa vào DaVinci Resolve và mình sẽ quay làm hai đoạn một đoạn mình đặt tên là Lơ Editor và một đoạn là Lơ Rượu nó diễn tả hai nhân vật là Lơ Editor là người đang edit video này và Lơ Rượu là người đang mời uống rượu thì mình sẽ quay hai cái video đấy riêng lẻ bạn các bạn phải nhìn thấy như thế này đó cái video ngồi thì nhân vật vẫn đang ngồi và video mà đi uống rượu thì cũng mở cửa từ ngoài vào và mình tưởng tượng như đang có một cái nhân vật phân thân của mình ngồi đó để mình diễn xuất trực tiếp vào như thế này edit một cái video phân thân chúng ta sẽ đưa cái video chính xuống mình cho video lơ editor này và cái video lơ rượu vào timeline nhé đặt chồng lên nhau như thế này đây là cái phân cảnh mời đứng rượu và đây là cái phân cảnh mình sẽ tắt cái này đi và đây là cái phân cảnh một người đang ngồi ở dưới ghế này nhé và như các bạn thấy mình bật lên thì cái phần cạnh bàn này là phần ranh giới như mình đã nói từ lúc nãy mình sẽ thực hiện crop khung hình lại để cho các bạn dễ hình dung nhé mình sẽ crop khung hình sang bên phải vào cropping này crop right đó và để bật được cái ô như thế này này như các bạn thấy này để mình hướng dẫn luôn kiểu các bạn lại khó tìm với những bạn mới đây các bạn sẽ vào mục transform ở phía dưới màn hình preview này nhé chọn vào transform này nó sẽ hiện lên cái ô này để chúng ta bố cục khung hình thì chúng ta sẽ tiếp tục crop right như thế này nhân vật chính đã hiện lên đang ngồi edit video lúc này mình sẽ play thử cho các bạn xem nhé bắt đầu từ đoạn này đó và hai khung hình đã chia ra như thế này thì các bạn có thể hình dung là cái khung hình này là được crop lại còn một nửa còn khung hình l editor là cái khung hình nền ở dưới thế này là sẽ full toàn bộ khung hình khung hình trên thì được crop lại và nó sẽ hiện ra cái nhân vật mà chúng ta muốn đưa vào video và chúng ta phải để chân máy camera cố định lý do tại sao bởi vì khi để lệch một khung hình thì hai cái nửa này nó sẽ không khớp với nhau và chúng ta sẽ phải quay lại hoặc là sẽ phải edit khá là nhiều để cho hai cái cảnh này nó khớp vào nhau các bạn đã hình dung ra cách tuy nhiên là để khớp hai cái đoạn video hội thoại với nhau ấy đó đây chính xác không phải là cái đoạn mà mình muốn ghép vào cái đoạn lơ editor giật mình này là cái đoạn là nhân vật mời đúng rượu đập mạnh xuống bàn nhân vật đang ngồi edit mới giật mình thì nó mới hợp lý hơn và cho nên các bạn sẽ phải để ý cái timeline này ở dưới này những cái sóng ông bổng lên như này này thì là lời nói còn sóng ông trầm là không nói gì các bạn sẽ play và cắt ra những cái đoạn video không cần thiết ví dụ như lúc này video bắt đầu này chúng ta sẽ cắt toàn bộ khung hình Ctrl B delay đấy các bạn thấy cắt toàn bộ khung hình bắt đầu vào như thế này đây ví dụ như cái đoạn này là đến xong cái câu thoại là đi uống rượu không nhân vật này sẽ không phản ứng gì cả vậy cho nên mình vẫn tiếp tục play thôi nhân vật này đi vào và nhìn xuống sau khi nhân vật lơ editor không nghe thấy gì thì bắt đầu nhân vật mời uống rượu này mới đập tay xuống bàn vậy cho nên mình sẽ cắt từ cái đoạn này của nhân vật lơ rượu các bạn nhớ phải đặt tên của clip nhé đặt tên của clip nó rất là quan trọng rất rất rất quan trọng đấy vì khi đặt tên chúng ta sẽ hình dung được clip này nó nói về cái gì và chúng ta sẽ edit không bị nhầm sử dụng công cụ link hai clip hình dây xích này nó sẽ link cả audio và link cả video với nhau chúng ta sẽ không bị cắt và không bị lệch cái lời mình sẽ cắt từ đoạn này đi và mình sẽ kéo ra cái đoạn đập tay đánh bàn trước và mình cắt đi tuy nhiên đoạn này mình thấy nhân vật là lơi editor này quay lên hơi sớm nên mình sẽ cho cái đoạn clip lơi editor này sẽ dài hơn một chút này để làm sao cho mọi thứ nó trở nên hợp lý nhất và khi vào bỏ tay xuống bàn đó thì nhân vật kia vẫn đang chưa nghe thấy gì và đến cái gõ tay mạnh thứ hai thì bắt đầu mới giật mình cắt lơi editor nhá bắt đầu giật mình thì các bạn thấy mọi thứ đang hợp lý đúng không và từ đoạn đầu này, này cho đến đoạn cuối này chúng ta sẽ phải làm sao cho hai nhân vật nó khớp nhau Ok và đó là toàn bộ những cái gì mà mình chia sẻ về cách phân thân nhân vật bằng phần mềm DaVinci Resolve một cách đơn giản nhất giống như thầy dục ký nhá trên thực tế chúng ta có thể phân vân phức tạp hơn ở ngoài trời, phân vân ở những cái môi trường điều kiện ánh sáng phức tạp nhưng nó sẽ không gói gọn được trong video lần này. Trong thời lượng video này mình sẽ hướng dẫn cách phân thân đơn giản nhất ở trong nhà. Trên thực tế các phần mềm như Adobe Premiere, phần mềm Final Cut Pro X và các phần mềm khác bạn hoàn toàn có thể crop và làm được như vậy. Tuy nhiên mình đang nhấn mạnh về DaVinci Resolve bởi vì DaVinci Resolve nó có một số tính năng match màu hoặc là một số tính năng khớp video rất là hay thế cho nên trong các phần mềm khác các bạn có thể linh ứng để crop khung hình giống như cách mình crop trên DaVinci Resolve nhé nếu các bạn cảm thấy video này hay hãy like nhấn vào nút đăng ký bên dưới follow kênh youtube LMB và hãy để lại comment bên dưới nếu các bạn muốn mình làm về nội dung phân thân phức tạp hơn ở những góc quay khó hơn, những điều kiện khác biệt khó hơn thì mình sẽ ưu tiên làm những cái nội dung đó lên trước nhấn vào nút đăng ký để chúng ta cùng lên một thuyền